Hello anh em, ok chưa? Thì ở mấy video trước mình đã hướng dẫn mọi người cách chơi cái kiểu bo này rồi Và nhiều một số anh em bảo là không không cái kiểu chơi này là kiểu, cái kiểu 1 x 3 này Ok chưa? Hôm nay mình đã cầm 8.000 vào chơi cho anh em xem nhá Thì xem mà cũng dễ lên lắm, kiểu dễ lắm Thì một số anh em bảo là là không rút được Thì mình bảo với anh em này Nếu anh em muốn rút được ấy thì anh em chơi xong bo này ra anh em phải chơi tài xỉu một thời gian dài anh em chơi nhưng mà anh em chơi vừa phải thôi anh em cứ đặt cả hai cửa cùng nhau ấy thì anh em sẽ lỗ cố gắng thì anh em mới chơi lỗ ví dụ uh, chơi lãi ấy, lãi bao nhiêu thì anh em lỗ tầm một nửa là anh em rút được mà đó bởi vì anh em nếu để nguyên như này không bao giờ rút được nha anh em nhá ok này 200 rồi ngon hút rồi thì ok này thì uh, mình sẽ đặt 8 mình sẽ đem 800 đây mình đánh cấp thước cho anh em xem nào có ổn không đấy này thì mình thấy dễ đánh lắm dễ ăn lắm là anh em đặt tất cả năm cửa và để lại một cửa chắc chắn thì anh em tỷ lệ ăn của anh em lên đến tận ờ, bảy tám mươi phần trăm rồi tỷ lệ ăn là bảy tám mươi phần trăm rồi và xem cầu kèo nữa mình triệu mốt rồi này mình cứ đặt tất tay nhá nhất thì một một là được hai là mất nhá thế thôi 200 này mỗi cửa hơn 200 như thế này ấy, thì anh em sẽ ăn mỗi một phát là hơn 200của anh em đặt ba cửa thôi thì nó sẽ khác ok này húp này ok này triệu hai rồi tiếp tục đặt phát này thì có khi là vẫn bỏ một cho thêm mỗi cửa vào thêm à, hai uh, chục nữa ok ba chục này không kịp ok vẫn húp này đó mình sẽ đánh tất tay luôn một được là cả 800 đúng không? Đầu tư 800 nghìn 800 nghìn lên triệu rưỡi này 800 nghìn lên triệu rưỡi rồi có thì anh em anh em muốn được lộc đúng không à quên mình bảo là tặng lộc cho anh em ấy thì anh em theo dõi like ở bên kênh kia của mình nhá theo dõi livestream bên kênh kia của mình ấy thì mình sẽ tặng lộc ở bên à, buổi live chứ à, trong video này mình à, nếu mà đấy thì mình sẽ cố gắng tặng lộc cho anh em nhưng mà trong video mình cũng không muốn kiểu nó dài dòng tặng lộc lằng lằng lắm nên anh em xem like của mình ấy anh em vào like của mình thì mình sẽ tặng ở trong live ấy. trong live mình sẽ tặng nhiều hơn trong live mình tặng đâu tầm trong live mình tặng đâu tầm đấy nói chung là tặng đâu tầm cũng tặng nhiều đấy thì anh em tùy vào thôi hôm nào đông người xem thì mình tặng like nhiều thôi thì anh em xem trong like của mình nhá thì mình tặng lọc ở trong like ấy. mình cũng yếu thôi Ui, tí nó từng ba và bốn à ok này tí nó từng bay nữa hai triệu rưỡi rồi 800 đến hai triệu rưỡi mọi người ạ mình cứ đặt tất tay này nhất thì liều <laughs> được ăn cả ngã phải không xem nào phát này thì uh... ok này Ờ, mỗi cửa 200 ôi không kịp rồi đặt ơ oh, vẫn được mỗi cửa 200 ok thôi cũng được 200 thôi cũng được tại 2 triệu 7 rồi này 2 triệu 7 là mỗi cửa hơn 5 500 được rồi à, hơn ở mỗi cửa 500 này còn lại đặt nốt nhá không đủ rồi bỏ cửa 6 rồi thôi ốp về một rồi tưởng lấy cửa sáu nữa ngon ok chưa thì anh em nhớ nhá theo dõi like mình nhá trong like mình tặng lộc chứ mình không tặng tặng cái video này ở đấy quá nó kiểu lằng nhằng quá ok này 3 triệu này 3 triệu hai rồi năm trăm năm mươi này thì mỗi cửa sáu trăm này ok này xem nào ba rồi húp ok đó lãi bền mình cứ đánh này thôi nhất thì mất thôi còn tỷ lệ ăn là khá là cao đầu tư 800 nghìn giờ mấy triệu <laughs> giờ 3 triệu rồi ok này mình vẫn để lại ô số 4 nhá tỷ lệ ăn khá là cao luôn anh em cứ nói chung anh em được thì tốt mà không được thì thôi 800 vào lên mấy triệu rồi hai này vẫn hút này đấy thấy chưa ok 4 triệu này anh em ạ hôm nay chơi nhất thì mất chơi cho bằng mất thì thôi chơi cho bằng hết thì thôi anh em nhé chơi cho bằng hết thì thôi nhá xem nào húp một húp tiếp này <laughs> ok rất ngon luôn mấy rồi à, 49 rồi 4 triệu 9 rồi anh em ạ Ok này Không, không đủ rồi Để lại ô số 5 rồi máy thế Nó về ô số 2 4 triệu 1 Ngon Triệu 1 này Ừ 6 triệu 6 ờ, triệu 4 rồi Nhờn nhờn 800 nghìn lên 6 triệu 4 mọi người ạ Cố gắng nhất đánh cho bằng hết thôi xem nào nó lên được đến bao nhiêu đánh nhất thì mất luôn từ lúc đánh đâu phải được đâu tầm 10 cầu rồi đúng không 10 cầu rồi đã mất cầu nào đâu vẫn được này mà mất một phát là mất hết luôn ý. vẫn để lại vẫn tí nói chung là 400 này 7 triệu tư rồi vẫn đặt như thế nhá đặt thêm hết tất tay luôn vào đi ở ờ, một triệu tư này một triệu tư vẫn để vào thêm mỗi ô 50 nghìn nữa một triệu bốn trăm 450 nghìn được không rồi ok hút này hai mày đấy từ một đấy bay ừ 8 triệu 7 rồi 8 triệu 7 8 triệu 7 là đặt uh, mình sẽ để là ô số 2 nhá nó về hai nhiều ấy một triệu này triệu rưỡi này à, thêm 2 ờ, triệu thôi chết mẹ đó nhầm rồi bà lỗ mất à được ngon Úp, mày thế tí nữa mình đặt đặt thiếu những mình đặt nhầm mày thế một với cả một với cả ba cuối cùng được ăn 11 triệu này <laughs> ngon đấy ok này một triệu này mỗi ô hai triệu này giờ mỗi ô hai triệu mọi người ạ hơn hai triệu rồi là ăn mỗi phát là ăn 2 triệu lượng nữa mà lúc nãy đặt uh, có 800 nghìn trong tay không à rồi lại ăn tiếp này 2 triệu 2 mỗi phát u 13 rồi mọi người ạ đánh nhất cho hết luôn 13 này thêm mỗi ô thêm uh, ờ, 500 nữa mỗi ô thêm 500 nữa mình bỏ lại ô số 2 nhá ô số 2 nó về khá là nhiều rồi ok một này rồi mười, mười mấy thôi 15 rồi mọi người ạ 8 <laughs> triệu 15 triệu rồi à, 815 triệu đánh cho bằng hết thôi nếu như mà anh em đánh như này rồi thì nếu anh em bây giờ anh em quay ra rút á thì chắc chắn là không rút được nên anh em phải chơi thêm à, một hai ngày nữa anh em cứ phải chơi thêm hai ba ngày nữa nếu mà nó vẫn không chơi được thì anh em vẫn chơi nhưng mà anh em chơi nó nhỏ lẻ thôi đó anh em chơi nhỏ lẻ thôi thì anh em sau đó anh em chơi nhỏ lẻ chơi tài xỉu nhỏ lẻ chơi thế nào để cho giữ mức hòa hoặc lỗ lỗ nó lỗ tầm lỗ nửa ấy thì anh em sẽ quay ra anh em rút được còn anh em cứ để nguyên này anh em chạy cho que rút không bao giờ có chuyện rút được mình thử rồi mình cũng chạy nói chung cũng chiều à, các kiểu cũng thử rồi ok phát này tôi chết mẹ rồi nhầm không đặt ô số sáu ấy mày thế về ô số ba ấy húp ok này ngon ô số sáu đặt quá hai triệu không à hai ba triệu mọi người ạ Vấn đề là ô số 1 nhá Cho số 6 lên này Cho này 4 triệu này à, Đặt thêm này 500 này Mua ô đặt thêm 500 này Đấy ok 4 triệu rưỡi phát này Kinh vãi đai <laughs> Ok này 4 húp 24 này 27 rồi anh em ạ 27 rồi cố gắng lên 27 rồi xem lên nào đánh lên dễ ăn mà anh em đánh lên ờ, tầm vừa vừa mức của anh em thôi nếu anh em tiền mà anh em ăn càng cao càng nhiều thì anh em nên chơi những cái con game khác càng nhiều và lỗ càng nhiều ấy và vẫn phải để lại lại một chút nữa để đủ lãi cho mình đừng có mặt chơi kiểu đấy thì anh em để anh em rút được ít thôi chứ không phải anh em rút được nhiều đâu anh em ơi anh em mùa hạt anh em ví dụ mình 800 nghìn mình lên năm lên được tầm trăm triệu ấy xong mình rút luôn trăm triệu không có chuyện đấy đâu nên là anh em rất là khó ok này bán này mình sẽ ờ, để lấy ô số 3 nhá 8 triệu này mỗi ô thôi lại ô số 5 ô số 8 thôi biết ngay ui mẹ nó một một hai ba là 8 triệu ô số 6 thì đạt 4 triệu đủ mà lại số 23 tức thế để ô số 6 này 2 triệu này 2 triệu ba la ba la ba la đủ mẹ nó hai phát lại xịt chứ ô số 1 mình đặt mất 3 triệu mẹ nó không đủ là 24 triệu cay thế nhở cay thế nhở 3 triệu tất cả ô 4 triệu này cay thế nhở mất phát mất nó không mất phát hết mình lúc kia mình đặt sai mọi người ba mươi triệu hai hai bảy rồi ok 4 triệu này mỗi ô là 5 triệu thêm mà mỗi ô là 5 triệu rưỡi này ok ba húp đó ok này năm rưỡi lại lên ba hơn ba rồi ba hai à ba hai à mẹ là nhà nhấn nhầm rồi ok này rồi ok lại bỏ ô số sáu rồi à may thích được này được con số 5 6 triệu 38 rồi mọi người ạ ba tám rồi cố gắng càng vãi luôn <laughs> ô 7 triệu này lại ụp bỏ lại ô số 5 nhá 7 triệu 6 Húp Ui, rồi ôi bao nhiêu rồi 45 rồi này một chơi cho 50 lên 50 xong rồi quay ra một chơi lẻ tỉ lẻ tỉ chơi chạy đi xong rồi chạy xuống tầm uh, rơi vào tầm chạy xuống tầm 3 tầm 20 triệu thì rút được chơi những cái khác lẻ tỉ rơi xuống 20 triệu sao phát này được phát này nữa lên 50 này được phát này hơn lên 50 này Ồ oh, ok đó thì chắc mình xin dừng video ở đây thôi đó ok nhá thì xong anh em ra chơi loanh quanh loanh quanh ra rút nó xong ok chào bye bye xin chào cả mọi người nhá anh em muốn lại lọc thì nhớ theo dõi like mình nhá